Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì trước đó mình cũng có nhận định cho tất cả anh em hai trận của hạng hai anh. Thì kiểu trận của bờ Rafford nè với um, Lidley à, và trận của thằng Manfield và thằng Gimby nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận của thằng à, Doncaster với thằng uh, Northampton nha anh em thì sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 25 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng của hạng hai Anh thằng à, Northampton đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nha anh em và có 66 điểm sau 37 vòng đấu thì à, trong cái hạng hai này là sẽ ba thằng được lên hạng và bốn thằng đã đối đầu với nhau là kiếm thêm hai đội kiếm thêm một đội để lên hạng nữa là bốn đội lần nha anh em thì à, thằng Northampton đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nha anh em và có 66 điểm sau 37 vòng đấu bằng điểm với cái thằng uh, à, trong cái trận vừa rồi mình nhận định cho tất cả anh em thì Calidli đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và cũng có 66 điểm sau 37 vòng đấu và cộng 23 bàn thắng mà bên phía à, Northampton thì chỉ cộng được 17 bàn thắng thì à, hiện tại đang thua hiệu số nha anh em. Còn bên phía Doncaster thì đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 51 điểm sau 37 vòng đấu thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội nha anh em thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà là Doncaster thì trong 10 trận gần nhất Doncaster chỉ thắng được 4 trận và để thua 4 trận và để hòa 2 trận thì trận hòa gần nhất gần đây nhất là hòa trước uh, Roller nha anh em thì bên phía đội sân khách đó là Northampton thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Northampton cũng chỉ thắng được 4 trận và để hòa tới 5 trận và để thua một trận trước thằng Grimby. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Northampton này ừ, cũng đang tốt nha anh em chỉ để chủ yếu hòa nhiều mà anh em thấy trong cái 10 trận gần nhất của thằng Northampton thì anh em thấy chỉ có một trận đá với thằng để thua với cái tỷ số là 2-1 thì trận đó có tỷ số 3 bàn thắng thôi còn bao nhiêu là chỉ một bàn đến hai bàn thắng không nha anh em còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng à, doncaster thì anh em thấy doncaster đang chơi trên sân nhà cũng rất tốt nha. Trong 5 trận gần nhất thì doncaster đã thắng được 3 trận và để hưu hai trận thua trước uh, à, Braford nè, thua trước um, Hasbro Rate nè nè. Thì còn thành tích chơi trên sân khách của cái thằng uh, Northampton thì anh em thấy Northampton chơi trên sân khách chỉ thắng được thằng uh, um, thôi. uh, còn uh, bao nhiêu trận trước thì toàn là để hòa không nha anh em thì cái phong độ của cái thằng uh, nó tham tên là chủ yếu thủ thủ là giữ hòa thôi anh em chứ không có muốn thắng nha thì anh em thấy trong bốn trận gần nhất chỉ thắng được đúng một trận và còn ba trận kia thì hòa còn về cái phần mà lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong ba cái lần đối đầu của thằng Don Cate và nó thăm tên thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về thằng nó à, Don Cate không nha anh em thì tuy cửa dưới nhưng mà kỵ màu hay sao anh em nó tên nó tham tên kỵ màu đón cách tên này nha ba trận gặp nhau gần nhất thì um, đều những bàn thắng luôn nghiêng về Don Catte không nha anh em. Đợt này đá trên sân nhà của Don Catte thì cái tỷ lệ Don Catte nó sẽ thắng rất là cao nha.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 Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo luôn nha. Đây thì tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này là cái thằng à, nó tham tên đang chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25. Thì anh em thấy riêng thằng nó tham tên này đã trong đã trong uh, 10 trận gần nhất thì chỉ đúng có một trận ra ba bàn thắng thôi còn 9 trận là đã nghiêng về cái mã xỉu rồi thì thằng này bữa nay nó chấp cái mã kèo 0,25 mà tài xỉu có 2,25 thì anh em cứ vào cái mã kèo xỉu mạnh tay cho mình và anh em nằm cái mã đội chủ nhà được chấp 0,25 thì tại sao mình phiên tất cả anh em nằm đội chủ nhà được chấp 0,25 thì anh em thấy đây cái đội chủ nhà là Doncaster thì đông ba trận gần nhất Doncaster đều thắng thằng à, nó tham tên với cái tỷ số là cách biệt từ một bàn đến hai bàn ba bàn nhưng mà anh em nằm thêm một cái mã xỉu là anh em thấy trong cái lịch sử 10 trận gần nhất của cái thằng uh, nó thăm tên thì anh em thấy chỉ đúng một trận là ba bàn thắng còn bao nhiêu thì cái chỉ 1001 hoặc một đều thì anh em thấy cái phong độ của thằng này đã giống như mà nó phòng thủ rất, rất là chặt anh em phòng thủ rất là chặt bởi vậy ít có khi nó không ít có khoảng công bởi vậy không có bàn thắng nhiều bởi vậy trận này anh em cứ nằm mạnh tay vào cái mã kèo xỉu cho mình thì anh em nằm thêm cái mã đội chủ nhà nữa thì mình tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì đây mình chốt kèo cho tất cả anh em nằm cả, cả trận nha anh em đây là cái kèo cả trận thì anh em nằm Doncaster đội chủ nhà được chấp 0,25 nè tài xỉu gốc tài xỉu gốc thì um, nó tầm chín trái thì anh em cứ vào cái mã tài gốc cho mình tại hai thằng một thằng thủ một thằng công thì nó sẽ rất là nhiều gốc thì anh em có thể à, vào cái mã kèo ừ, tài xỉu gốc chính anh em nằm tài cho mình thì hiệp 1 hiệp 1 tầm 4.5 gốc nhưng mà anh em ăn đủ anh em có thể chờ chờ kèo nó ra sân nó đá từ 5 phút thì cái tỷ lệ kèo gốc nó tụt xuống còn 4 4 trái ăn chín hoặc là 4 trái ăn 95 anh em vào cái mã kèo tài gốc 4 hiệp 1 cho mình đó thì đó còn um, hiệp 1 mà anh em muốn đánh kèo à, trên kèo dưới thì à, chờ có đội hình chính thức ra sân mình sẽ cập nhật cái hiệp 1 cho tất cả anh em còn đây là ba cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em nên nằm còn anh em nhớ nằm thêm một cái mã xỉu 2,25 mạnh tay cho mình nha thì đó là cái mã kèo của mình về cái trận của hạng hai nước Anh nha anh em đó là trận giữa Doncaster và Northampton thì anh em nào mà mà muốn chơi được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mà mình đăng ghim ở dưới phần bình luận đó là 0937072613 072 613 hoặc là Telegram bài kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn chứ anh em ở ngoài mà anh em liên hệ về anh em xin kèo đem ra ngoài đánh thì mình không cho anh em đem ra ngoài đánh nha anh em chỉ được lấy kèo anh em đánh trong nhóm của mình giống như anh em tạo một cái trang anh em đăng ký một cái trang chơi và anh em đăng vào nhóm của mình thì mình gửi kèo thì anh em chỉ cần việc vô trang anh em đánh theo những cái mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì một đêm nào cũng có lãi cho tất cả anh em không phải mình chỉ gửi cho anh em một hai mặt kèo mình nhận định đâu còn rất là nhiều kèo nữa mà mình không nhận định cho tất cả anh em mình chỉ để gửi trong nhóm thôi thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình còn anh em nào đang xem được video này để lại cho mình một lượt bình luận một lượt đăng ký kênh để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau